lụt vụ mùa không hề tốt. Ừ? Sao không nghe nói gì hết vậy? Thiên tai cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mỗi nhà cũng không có nhiều lương thực dự trữ. Đợt này con đã đi đến mấy bộ lạc mới tích góp được từng ít từng ít một đó à. Vậy thì con nên đem gia súc quay về. Cha, nếu đem gia súc quay về thì nhà chúng ta cũng không còn một hạt thóc nào nữa hết. Con chỉ đổi về được nửa xe lương thực. Năm người nhà chúng ta làm sao qua nổi mùa đông này đây? Cha, mẹ, cha mẹ yên tâm, con đã có cách. Con tuyệt đối không để cha mẹ phải chịu đói đâu ạ. À. Nhà kho của chúng ta đã bị đốt cháy rồi, có thể không đói sao? Thiếp thấy chỉ có chừng này lương thực thì kể cả ngày nào cũng hút cháo cũng không thể nào cầm cự qua mùa đông. Ta biết, ta đã có cách. Bây giờ trong nhà đã có lương thực, hay là chúng ta cùng về nhà thiếp một chuyến mượn thêm ít lương thực nữa có được không hả chàng? Cha không muốn thế, nên chúng ta cũng không làm vậy. Nhưng cũng không thể để cha mẹ phải chịu đói. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Số lương thực này để bốn người tiết kiệm ăn dần cũng có thể đủ. Dù sao mùa đông cũng không làm việc gì nặng nhọc, nên ăn một ít rau là đủ rồi. Không sao đâu, ta khỏe thế này nên có thể chịu đựng được. Nhưng mà cha mẹ đã lớn tuổi, ta phải để cho họ ăn no mặc ấm. Nếu vậy tiếp sẽ đi cùng chàng. Không được không được Sức khỏe của nàng không bằng ta Chàng đừng nói nữa Thiếp đã là vợ của chàng Thì phải cùng chàng đồng cam cộng khổ Hơn nữa Chúng ta có thể tiết kiệm được lương thực của cả hai người Thì chắc sẽ đủ cho cha mẹ và em trai Cảm ơn nàng Cha, mẹ, trong nồi vẫn còn Cha mẹ cứ từ từ ăn nha Ừ. còn dư một ít, chàng hãy ăn đi. Nàng cứ ăn đi. À, hay là chúng ta sẽ đem số cơm thừa này nấu cháo có được không? Được đó. Cơm như vậy thì làm sao mà ăn Em trai à Đợi đến mùa xuân sẽ khác Đến lúc đó anh trai của em sẽ lên núi Đến lúc đó thì tôi đã chết đói rồi Cả tháng nay tôi đã không ăn được bữa cơm nào ra hồn. Em trai, cố chịu đi. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi mà, hả? Hả? Ừ. Nhịn, nhịn, nhịn, tôi nhịn không nổi nữa. Hừ. Tượng à Chàng hãy chạy theo khuyên em trai mình đi Không thì cơm canh sẽ nguội lạnh hết đó Em ơi Em định làm gì vậy hả? Em tự tìm thức ăn Em nghe anh đỡ. Em trai à Không thể làm vậy được đâu Anh tránh ra cho tôi Tôi muốn ăn thịt bò Em trai Nhà chúng ta chỉ còn có một con trâu để cày ruộng Sang năm còn phải nhờ tới nó đó Tôi không cần biết, anh mau tránh ra. Coi như anh cầu xin em đi, đừng làm vậy mà. Anh có tránh ra không? Em à. Tránh ra, tránh ra đi, tránh ra. Em trai Con trai Con đau ở đâu thì nói cho mẹ biết Đau khắp toàn thân Đều là do anh thốn hại con Đều là do anh thốn hại con Mẹ Con Tuấn đã làm gì để cô ra nông nổi này hả? Ừ, con không biết, tự nhiên trời tối sầm, rồi con nằm ngay dưới đất. Tuấn, mày đã làm gì nói vậy hả? Em trai cầm dao chạy đến giết trâu. Con trâu đó là gia súc duy nhất của nhà chúng ta hiện nay mà mẹ. Việc cày cấy trong mùa xuân tới, đều phải trông chờ vào nó. Chỉ vì một con trâu mà mày lại hại em mày ra như vậy hả? Sao mày lại độc ác quá vậy? Ừ. Em bị con trâu hút phải. Mẹ Đều tại con không chăm sóc tốt cho em Mẹ đừng giận nha mẹ Tôi có thể không nổi giận được sao Tôi sắp tức chết rồi đây nè Ông nói à ông nói đi Nó là em của con Mọi chuyện con cứ nhường nhìn nó một chút Thì nó sẽ không bị thương như vậy rồi Trời, Con đã biết lỗi của mình rồi Giờ con ăn thịt con trâu đó cũng không bù đắp được vết thương Mà em mày phải gánh chịu Ông nói à Ông xem nó đã bị thành ra như vậy Nếu có ông một chút dầu mỡ thì sao mà được chứ Thuận Con đi làm thịt con bò đó đi Một là để bồi bổ cho em con ai là để nhà chúng ta ăn vài bữa cơm ngon một chút. <laughs> Việc này... Nghe rõ chưa? Dạ, thưa cha. Con đi ngay đi ạ. À. <laughs> Mày đi nhanh đi Đi cho thật xa giờ họ muốn ăn thịt của mày Ta cũng không còn cách nào khác Bảy năm nay Mày đã giúp đỡ ta rất nhiều Ta cũng không nỡ để mày đi Nhưng mà mày phải đi thôi Ta không thể làm vậy đâu Mấy năm nay Mày cũng giống như một người thân của ta vậy Mày đi mau đi Thế này được không Mày cứ tìm một nơi nào đó để tránh một thời gian Đợi mùa xuân đến rồi hãy quay về đây Chúng ta sẽ lại cùng nhau khai quang làm ruộng Mày xem có được không hả Đi đi làm gì vậy Hả, mẹ Mày giỏi lắm Cha mày bảo mày giết con trâu Mày lại thả con trâu đi Rốt cuộc là trong mắt mày có còn cha mày nữa hay không vậy hả Mẹ con Đừng có nói gì nữa Hừ, Tao thấy cả rồi Đi đi đi Đi nói với cha mày Đi Không sao đâu con trai Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi Mày Mày thật không ra gì mà Cha ơi xin cha đừng giận mà Con à... đừng nói giúp cho nó Ta thấy trong mắt nó đúng là không có người cha này rồi Không sao đâu con Mấy ngày nữa sẽ khỏe lại thôi Cha ơi xin cha đừng giận mà à... Con không cần phải nói giúp cho nó Cha thấy là trong mắt nó đúng là không còn người cha này nữa rồi Cha con sai rồi Cha xin cha đừng giận mà Đúng là mày chỉ muốn chọc giận tao thôi ừ, Giả giờ giả dịch Nói đi, tại sao mày thả con bò đó đi Cả con bò đáng giá như vậy mà mày thả nó đi chứ không chịu cho chúng ta Cha, con trâu đó đã theo con làm ruộng nhiều năm nay rồi Đã giúp sức cho nhà chúng ta khai quang mở đất Thật sự là con không nỡ à Vậy mày có thể nhẫn tâm nhìn chúng ta chịu đói Có thể nhẫn tâm dịch em trai mày đau đớn đến mức chết đi sống lại được sao <laughs> Cha ơi con luôn xem con trâu đó như là người già của mình Sao con có thể con Người nhà mày xem con trâu như người nhà của mày Vậy chúng ta thì sao Chúng ta là cái gì trong mắt mày chúng ta vẫn không bằng một con trâu phải không Mẹ Con không có ý đó Vậy mày có ý gì Ông nói hả ông nghe rồi đó Thằng con trai ngoan của ông xem con trâu như người nhà Chúng ta còn không bằng con trâu nữa kìa Mày là một đứa con bất hiếu Cha con Cả mùa đông không có gì để ăn Cha và em mày chỉ muốn làm thịt con trâu đó ăn mà mày cũng không cho Mày thả con trâu đi cũng không để cho cha mày bồi bổ sức khỏe Rốt cuộc là mày đã có ý đồ gì hả có phải là mày muốn tất cả chúng ta đều chết đói để mày đạt được mục đích của mày không? Không phải vậy à Ông nói à, ông nói xem việc này phải xử lý thế nào Theo tôi thấy Thì rõ ràng có người không muốn cho chúng ta được sống yên ổn rồi Đi, chúng ta về quê thôi Khỏi phải ở đây chịu bực bội Hả? Cha ơi, trăm ngàn dạng cái sai đều là lỗi của con Cha đừng đi, con đã sai rồi Con sẽ thay đổi mà Ta không có đứa con trai như mày Trời ơi, cha đừng đi mà Ta không đi, không lẽ ở lại đây để mày làm tao tức chết hả Ông nó à, tự nhiên đang còn nằm trên giường, sao mà đi được? Những chuyện này đều do Tuấn gây ra, có đi thì nó đi mới đúng chứ. Cha, là lỗi của con đã làm cha giận. Con sẽ ra đi theo lời của mẹ để cha được yên tĩnh nghỉ ngơi. Con đi đây. Ta đã biết là trong lòng mày không hề có người cha như ta mà. Cha, cha đừng nghĩ ngợi lung tung. Con sẽ chuyển ra chuồng dê ở ngoài giường. Như thế thì lúc nào con cũng có thể chăm sóc được cho cha mẹ. Ta không cần mày chăm sóc. Thuấn à, nếu mày chuyển đi thì cha mày không tức giận như vậy nữa đâu. Con biết rồi, cha, chỉ cần cha và mẹ sống yên vui Con có thể làm bất cứ việc gì mà Nàng nghỉ ngơi một lát đi Thiếp không mệt Ta đã khiến cho nàng phải chịu khổ rồi Không sao Thuấn à, nhà cửa chúng ta có thể gây dựng được Nhưng cha mẹ thì chỉ có một Tất cả những việc mà chúng ta làm là đều dành cho cha mẹ Thiếp ủng hộ Thiếp hiểu được nỗi khổ của chàng, thiếp hiểu rằng có thể ở bên cạnh cha mẹ để tận hiếu, chính là một niềm hạnh phúc. Chàng đừng phiền muộn nữa mà. Chúng ta sẽ cùng nhau báo hiếu cha mẹ, thiếp tin rằng có một ngày cha mẹ sẽ hiểu thôi. Đến lúc đó họ sẽ cảm thấy vui mừng và tự hào vì có một người con hiếu thảo. Đông qua, xuân lại đến, đất trời tràn đầy sức sống. Thuấn lại bắt đầu đảm nhận công việc nặng nhọc trong nhà. Chàng không những phải chăm lo ruộng vườn trong nhà, còn một mình gánh giác tất cả công việc cày cấy nặng nhọc của gia đình – Thuấn không một câu oán trách, ban ngày chẳng làm ruộng, buổi tối lên rừng đốn củi, hết mực chăm lo cho cả gia đình. Nhưng nhâm nữ vẫn luôn luôn gây khó khăn cho chàng. Mục đích của bà ta chính là phải đuổi được Thuấn ra khỏi nhà. Mục đích độc ác này vẫn chưa đạt được vì sau khi lập xuân, nhâm nữ bị mắc một chứng bệnh lạ Tượng, tượng ơi Cha Cha, cha đi từ từ thôi Cha, đường bên này rất khó đi đó ờ. Ta tìm tượng Vừa nãy em cưỡi ngựa đi mấy vòng quanh đây Có lẽ bây giờ đã chạy lên núi rồi Cha, cha có việc gì không ạ? À? Mẹ con bị bệnh rồi Hả? Không nói được nữa con nhanh về xem thế nào đi. Đi, con về với cha. Con đừng lo cho cha. Nhanh về nhà xem mẹ con thế nào đi. Dạ, con sẽ bảo Nga Hoàng đến đón cha. Cha, cha đi cẩn thận nha. Con dìu cha đi nhanh một chút đi. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ thấy đau ở đâu thì nói cho con biết. Con sẽ đi tìm thầy Lan. Mẹ à. Không biết tượng chạy đi đâu nữa rồi Mẹ Hay là con dẫn mẹ đến chỗ thầy Lan nha Chúng ta sẽ Thuấn à Con ra ngoài trước đi Dạ Chúng con ra ngoài trước đây Được rồi được rồi Tôi sẽ đi tìm tượng ngay Bà đừng lo lắng Sao rồi cha? Mẹ của con chỉ muốn tưởng đi tìm thầy Lan thôi. Cũng không biết em chạy đi đâu nữa. Đợi chút đi, nó sẽ về thôi mà. Cha, không thể đợi đến khi em về mới đi gọi thầy Lan. Con thấy mẹ bệnh rất nặng, chúng ta phải lập tức đi ngay. Cả đi và về cũng mất hai ngày đường rồi. Không thể chậm trễ được, con sẽ đi ngay đây. Được rồi, con đi mau đi. Cha, cha đừng lo lắng. Con sẽ cố về sớm, đợi em về rồi thì nàng dặn em chăm sóc mẹ chu đáo nha. Chàng đi đường cẩn thận. Chị đứng đây làm gì vậy? Em trai, em mau đi theo chị. Sao hả? Em còn phải đi nữa. Mẹ bệnh rồi, em mau vào xem đi. Em còn tưởng là có chuyện gì chứ. Được rồi, em vào xem thử. Mẹ bảo em đút cơm cho mẹ đó. Hey, em cũng đang đói lắm đây, đợi em ăn no rồi nói chuyện nha. Trên mặt mẹ bị gì vậy? Nhìn ghê quá. Ôi! Con đút cơm cho mẹ đi. Cha, lúc này cha phải vui mừng vì mắt của cha mù lòa không nhìn thấy gì, không nhìn thấy muộn phiền. Ấy, <laughs> sao mẹ lại phiền phức vậy chứ? Cha, cha đút cho mẹ đi. Con đi đâu vậy? Con quên cho ngựa ăn, không cho nó ăn là nó chết đói. Cái thằng súc sinh này. <laughs> mẹ đã ăn cháo chưa? Chị ở đây làm gì? Nếu mẹ còn muốn ăn gì thì cứ nói với chị, chị sẽ đi nấu ngay. Cháo còn không nuốt nổi thì làm gì có thể ăn? Vậy mẹ đã ăn cháo chưa? Em đi đâu vậy? Cho ngựa ăn đã. Đây. Cha ơi, để đó cho con Mẹ, mẹ ăn từ từ thôi Cha ơi, con về rồi Sao chàng về nhanh vậy? Ta đi suốt đêm để về kịp đây, mẹ thế nào rồi? Cả đêm mẹ không ngủ được, hình như rất mệt mỏi, mà cha cũng đã đổ bệnh luôn rồi. Để ta vào xem sao. Ông có đi vòng vòng như vậy làm cái gì? Đây là bệnh truyền nhiễm, Ta đã dùng lá thuốc khử độc để tránh bị lây cho nhiều à. người. Vậy thì tại sao chúng tôi lại không bị nhiễm bệnh? Tuổi các ngươi còn trẻ nên không dễ bị chất độc xâm nhập. Đây là căn bệnh lạ ta chưa từng gặp. Xin ông hãy cứu lấy cha mẹ của tôi ta chỉ có thể đoán như vậy thôi, dấu hiệu của căn bệnh này là không nói được. Toàn thân mệt mỏi, mặt nổi ban đó, ta nghi là do tâm độc mà ra. Phải tìm loại thuốc nào ạ? À? Tâm độc không có thuốc, phương thuốc duy nhất chỉ có thể là linh chi. Linh chi một là có thể giải độc, hai là có thể giúp người bệnh hồi phục nguyên khí. Tức là nếu dùng linh chi thì có thể bảo toàn tính mạng. Tôi sẽ lên núi tìm ngay. Chàng dẫn theo tượng nữa. Cả hai người cùng đi sẽ có nhiều cơ hội để tìm được nắm linh chi hơn. Ờ, à, tượng đâu rồi? để thiếp đi thay nước nha được anh thuấn anh có trong đó không đang gọi nó vào đây thuấn à chàng ra xem thử đi nó không chịu vào được cơm để đâu tôi sắp chết đói rồi đây em vào nhà thăm cha mẹ trước đi tôi không vào trong mẹ muốn gặp em đó bà ấy hả tôi không muốn gặp mẹ bệnh rồi em vào nói chuyện với mẹ vài câu chăm sóc mẹ một chút đi thì chính là vì bà ấy bị bệnh tôi tôi vào đó sẽ bị lây nhiễm à, Tôi khuyên anh cũng đừng vào đó Tôi thấy bệnh của họ cũng không chữa được đâu Người bị bệnh là cha mẹ của chúng ta đó Tôi biết là vậy Nhưng bất kể là ai đã bị bệnh đến mức đó rồi Thì sao phải kéo người khác bị bệnh theo chứ Ăn nói sang bậy Em nói những lời này Chẳng lẽ không hề thấy xấu hổ chút nào hay sao chứ Anh không cần phải giảng đạo lý cho tôi Tôi muốn ăn cơm Hãy vào thăm cha mẹ trước đi Để cha mẹ yên tâm một chút đã Tôi không chọn con đường chết đâu Anh thật là ngu Bọn họ đã bị như vậy rồi Hai người nhỏ tiếng một chút đi Thức ăn để ở trong bếp đó Em tự đi mà ăn Thuấn à, những lời tượng vừa nói cha mẹ đều nghe hết rồi. <laughs> Nga Hoàng, chị phải đi gánh nước hả? Để em chở chị đi. À, không cần đâu. Không đi thì thôi. Chà, Làm phiền lão tiên sinh rồi ừ, Cậu đến đây làm gì Cháu ở dưới núi thì nhìn thấy cây nấm linh chi này Cháu trèo lên đây là vì muốn hái nó à Cây linh chi đã mọc ở ngọn núi này hơn 300 năm rồi Mà vẫn chưa ai hái được nó Lão tiên sinh Cháu có việc gấp cần đến đó Nói ta nghe xem Cha và mẹ của cháu Cha, mẹ, hai người đừng lo lắng Huấn đã đi tìm Linh Chi rồi Sẽ về sớm thôi à Kiếm được Linh Chi thì sẽ trị được bệnh cho cha mẹ Ừ. Lão tiên sinh à, cha mẹ cháu ở nhà đang đợi Linh Chi để chữa bệnh à. Để tình tấm lòng hiếu thảo của cậu nên lão phu đồng ý. Chàng trai trẻ, đây là duyên của cậu. Trên đời này chỉ có tận chân trời góc bể mới có thể tìm được Linh Chi như vậy. Cậu hai đi. Cảm ơn lão tiên sinh. Cảm ơn lão tiên sinh nhiều lắm. Cháu sẽ không bao giờ quên ấn đức này. Hai nhanh đi, nếu để lão phu nhìn cây linh chi đó thêm lần nữa có thể sẽ thay đổi quyết định đó. Lão tiên sinh, cây linh chi này có quan trọng với ông không ạ? À? Ta đã ở trên núi này cùng nó hơn 50 năm rồi. nằm đó lão phu ẩn cư đã phát hiện cây linh chi này. Nó mà tốt như vậy khiến cho lão phu không nở hái. là cứ giữ nó lại đó rồi ở đây cùng thắp cụ tinh hoa của trời đất. Cây linh chi này cũng giống như sư phụ và bạn bè của ta. Càng giống như người nhà của ta hơn. Lão tiên sinh, cây linh chi này nó quan trọng với ông như vậy. Cháu không thể làm khó ông được đâu. Cháu đã làm phiền ông rồi. Cậu không cần cây linh chi này để cứu mạng cha mẹ nữa sao? Dạ cần. Về cây linh chi này Lão tiên sinh, ông đã coi nó như là người nhà Nếu cháu hai nó đi thì sẽ tổn thương đến ông Cháu không thể vì việc riêng mà làm tổn thương đến người khác Cảm ơn ông Cháu sẽ đi đến chân trời góc bể để tìm cây linh chi khác Cháu đi đây ừ. Chàng phải đi đến chân trời gốc bể sao? Thiếp từng nghe người ta nói, đường đến chân trời gốc bể rất xa xôi. Hơn nữa, trên đường đi có rất nhiều nguy hiểm. Hay là chàng để thiếp? Nếu ta không đi, thì bệnh tình của cha mẹ phải làm sao đây? Hãy tin ở ta. Có chuyện gì nói nhanh đi Tôi còn phải đi câu cá nữa Em trai Anh phải đi đến chân trời gốc bể để tìm Linh Chi Em ở nhà để chăm sóc cha mẹ chu đáo đó được rồi, được rồi, được rồi Tôi biết rồi thần điểu hả hả là thần điểu cha mẹ được cứu rồi cảm ơn ngài nhiều lắm à thuấn ngươi không cần cảm ơn ta bởi vì ta cũng không thể cứu được cha mẹ ngươi mà ta chỉ đem tới cho ngươi cây linh chi mà ngươi đang cần nhưng bệnh cha mẹ ngươi mắc phải là tâm độc Linh chi chỉ có thể trị bệnh chứ không trị được căn Vậy làm thế nào mới có thể trị được căn Xin hãy chỉ ờ. bảo Thần điểu, ngài có thể cho tôi một ít linh đơn thần dược gì đó Khiến cho tôi có thể đắc đạo thành tiên trường sinh bất lão không Em trai à, cứu cha mẹ quan trọng hơn Thật ra muốn cứu cha mẹ ngươi cũng rất đơn giản Bây giờ đã có linh chi rồi, chỉ thiếu thuốc thôi Cần có thứ gì, tôi sẽ lập tức đi tìm ngay ạ à? Không cần tìm, muốn trị được tâm độc của cha mẹ ngươi Chỉ cần dùng trái tim của đứa con trai ruột thịt làm thuốc Uống cùng với Linh Chi là sẽ khỏi ngay thôi Thuốc gì chứ? Trái tim của đứa con trai ruột thịt đó à, Tưởng à, ngươi đừng có đi Tôi tôi chạy ra xem thử tiếng động bên ngoài là gì Cha mẹ của ngươi đang cần thuốc mà Cầu xin ngài hãy cho tôi một con đường sống Tôi, tôi Chẳng lẽ người không muốn chữa bệnh cho cha mẹ của mình sao Thật ra tôi không phải là con đẻ của họ đâu Tôi được nhặt về thôi Thật mà tôi được họ nhặt về nuôi thôi à Anh Thuần mới là con đẻ của họ Hơn nữa tâm của tôi không tốt Trước chi là không tốt Không dùng được đâu Không dùng được đâu Trái tim của người làm sao Mất rồi Có thể lấy tim của tôi đây Đúng đúng đúng đúng vậy Thuấn à Ngươi đâu phải là con ruột của nhâm nữ Mẹ ruột của tôi đã qua đời từ lâu Tôi được nhâm nữ nuôi đấng từ nhỏ Công ơn sinh thành và công dưỡng dục đều giống nhau Bà chính là mẹ ruột của tôi Tôi tự nguyện lấy trái tim của mình để làm thuốc Tôi chỉ muốn cầu xin ngài một việc Chắc chắn phải chữa khỏi bệnh cho cha mẹ tôi <laughs> thấy rồi Tôi nhìn thấy rồi Cha, mẹ Mẹ khỏi bệnh rồi Con trai Mẹ có lỗi với con Mẹ có lỗi với con Mẹ, mẹ đừng vậy mà Mẹ đã sai rồi Mẹ có lỗi với con Mẹ Con trai trước đây mẹ không tốt Mẹ bắt con chịu khổ rồi Con ơi cha đã sai rồi Con là con trai ngoan của cha Tấm lòng hiếu thảo của Thuấn đã cảm động cả đất trời cũng đã làm cho bậc cha mẹ mù lòa ngoan cố cảm động sau khi nhiều đế thoái vị đã nhường vị trí thủ lĩnh liên minh các bộ lạc lại cho Thuấn. Thuấn vẫn tiếp tục làm theo tấm lòng nhân đạo của mình. Tấm lòng hiếu thảo của Thuấn đế đã cảm động đến từng đời từng đời con cháu Diêm Hoàng. Người đời sau tôn xưng Thuấn là ông tổ của đạo hiếu. Truyện Đức Dục của Trung Hoa Sản xuất Hồng Ngọc Đà Thiết kế Dương Thụ Phương Giám chế đồng Chí Cương Tổng đạo diễn Lưu vĩ Tổng giám chế Khưu Liên Xuân Lý Lập Tổng biên kịch đồng Chí Cương Biên kịch Triệu Lập Chí Tạo hình Cốc Vĩ Đằng Khiết Vương Hiểu Manh Vương Lộ Bối cảnh Trương Cát Doanh Hồ Hà Lữ Bằng Lưu Phi Đồ họa Lý Truyền Hồng Ảnh động Lưu Khải Triệu Văn Tĩnh Viên Nghị phối âm Tề Khắc Kiện, Bào Đại Chí, Đằng Đằng, âm nhạc Hoàng Hải Minh, hậu kỳ Trương Bác Huyên, tổng giám chế Dương Thục Phương, chế tác hoạt hình diệu âm, xuất bản Tập đoàn Thành Các Tư hãng, Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật phim hoạt hình Đông Liên Nội Mông.